với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người lúc còn nhỏ nè mọi người bây giờ nó đã khô rồi nè mình xử lý nó dọn vệ sinh cho nó thế này thì chúng ta phải à, tiến hành cắt nó đi nè cắt những cái bẹ khô này đi ha hôm trước thì mình cắt hơi nhiều hơn chút mọi người khoảng à, tầm ngang đây ha Đó, mọi người cắt sát xuống luôn Rồi, mến chào quý bà con của bác anh chị mình đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh Nơi à, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi à, nuôi dưỡng cũng như trồng cây dừa bonsai nha Thì hôm nay thì à, Linh sẽ làm một à, cái clip là cách ôm dừa như thế nào Để hướng dẫn cho những à, cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh à, Mua về chơi mà chưa biết cách ôm như thế nào Thì à, mình sẽ làm cái clip này à, chi tiết để cho mọi người xem Và mọi người làm theo bảo đảm mọi người sẽ ôm được những à, trái dừa lên à, mọng khỏe và à, sẽ có những cây bonsai thành phẩm thì sắp tới đây thì linh sẽ ra những clip à, dày đặc chỉ hướng dẫn từ A đến Z cho mọi người để mọi người biết cách làm ra một cây bonsai như thế nào thì mỗi một clip thì linh ra thì à, sẽ có một cái à, chủ đề khác nhau à, cũng có những giai đoạn khác nhau để mình biết cách xử lý cây dừa như thế nào để cho nó thành phẩm mà ok nhất và đẹp nhất à, à, bây giờ mọi người cùng à, theo dõi nha hôm nay thì mình hướng dẫn cái cách ôm thì bây giờ mình sẽ quay lại cận cảnh và nói rõ chi tiết để cho mọi người làm, làm sao để mọi người xem để mọi người à, à, làm đúng cách nhất để cây vừa phát triển tốt nhất nha mọi người rồi mời mọi người cùng xem nha rồi đây mọi người à, thì mình có đã chuẩn bị à, đầy đủ dụng cụ để hướng dẫn mọi người ôm nè mình có hai cách ôm nha mọi người một là mình sẽ ôm trong giá thể sơ dừa hai là mình sẽ ôm trong à, nước gọi là ôm thủy canh và trồng trong thủy canh rễ nó mọc ra rất là đẹp mọi người bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách à, ôm trong giá thể à, trước nha thì mọi người khi mua phôi về bên linh cung cấp thì à, linh đã đánh bóng sẵn sàng ok hết rồi đây mọi người xem đó mọi người chỉ về là mọi người à, có thể sơn hoặc là mua bu về sơn trước hoặc là để à, mình ôm lên có rễ rồi mình sơn cũng được mọi người đó rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo thì khi à, mọi người nhận được thôi hoặc là cô chú anh chị nào mà không có ủng hộ phôi bên linh mà cũng muốn chơi dừa bonsai có thể xem được cái clip này cũng thể làm theo y vậy thì một cái trái dừa mình lọt ra nó đã có mầm như thế này rồi nếu chưa có mầm thì mình ôm mình có cái cách ôm thì trên ờ, kênh của Linh thì có chỉ cách ôm nha còn mọi người mà cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh thì về thì đã có mầm mộng như thế này rồi thì chỉ cần để giữ nguyên mọi người không được lột bỏ cái cái cái cụm ở trên này nha để giữ ẩm để bảo vệ cái mộng tại nó còn non thì nó có dễ ờ, bị ờ, dễ bị những con trùng này kia cắn phá mọi người thì mọi người lấy phôi bên linh về thì phôi đánh bóng như thế này thì à, tốt nhất thì mọi người hãy mua bu sơn bu hoặc là sơn à, mọi người thích sơn sơn gì cũng được ừ, mình sơn lên trước để chống nứt gáo mọi người đó thì khi mọi người đã lấy cái cái kho như thế này về thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình cho linh là một cái à, chậu đen như thế này à, bỏ giá thể sâu dừa vô à, mọi người có thể trộn chung với chấu để cho nó thoát nước tốt hơn hoặc là không chọn để sau dừa không cũng được nhưng mà điều lưu ý là mọi người mua sau dừa về thì nên xả nước à, à, vài lần năm mười lần gì đó một à, để hai ngày ba ngày xả năm mười lần đó để cho nó ra cái chất mũ ở trong cái sơ dừa nha mọi người là cây nó sẽ tốt hơn thì đây mọi người cứ à, bỏ vào chậu đây để mình quay cận lại à, cho mọi người xem rồi đây mọi người cứ bỏ vào trong chậu như thế này đó mọi người để dư cái cái cái cái cụm này lên một ít nha mọi người như thế này đó này mình lấy hơi ít ít cái sau dừa nhưng mà mọi người à, nhìn cũng biết rồi ha thì mình để đây bên đây sau dừa bít hết nha mọi người dư cái cụm này lên một chút như thế này hoặc là có thể thấp xuống một chút nữa cũng được đây đó như thế này mọi người thấy rõ chưa ạ à? đây nó như thế này rồi mọi người cứ tưới nước giữ ẩm giữ ẩm cho nó tứ ít nước thôi mọi người mà ở nhà có những cái bình xịt cây kiển á thì mọi người xịt sương sương sương để à, làm sao thấy à, cái sâu dừa này có độ ẩm là được tứ nhiều quá là nó úng mọng hư nha mọi người rồi xong là mọi người muốn phát triển ok hơn nữa thì mọi người cứ à, đem cái chậu ra để cái nơi có ánh nắng mà ánh nắng nhẹ thôi nha mọi người đừng có nắng quá rồi cứ mỗi ngày mọi người rảnh thì ra xịt nước giữ ẩm cho nó hai ba ngày cũng được tại vì sau dừa nó giữ ẩm rất là lâu rồi từ từ cây nó sẽ phát triển lên cao là tới giai đoạn cao nữa mình sẽ có những cái clip và chỉ mọi người xử lý lúc mà nó lên cao nữa người tầm khoảng bao nhiêu đây một lá hai lá là bắt đầu mình xử lý tiếp đó mọi người cứ à, theo dõi kênh của linh và linh sẽ chỉ tận tình tất cả từ a đến z cho mọi người làm sao để ra được một cây thành phẩm ok nha mọi người đó đây là cái cách ôm giá thể sau dừa rồi bây giờ mình sẽ à, hướng dẫn mọi người à, qua cái cách thứ hai là cái cách ôm trong thủy canh nha mọi người rồi đối với cách ôm thủy canh thì cũng rất là dễ thôi mọi người thì mọi người dùng một cái lọ hoặc là một cái chai hoặc là một cái chậu thủy tinh à, mọi người muốn cố định luôn thì dùng một cái chậu thủy tinh mình ôm xong là rễ mọc trong đó là cây phát triển mình xử lý là mình chơi luôn nha thì cái cách ôm thì rất là đơn giản thì mọi người cứ để à, vô nước mọi người nếu mà muốn gáo chống ngược thì cứ để như thế này cái nguồn này nó còn nè mọi người nó sẽ hút ẩm lên cung cấp cho cái mọng độ ẩm nó sẽ mọc lên mọi người có thể để ngang như vậy để ngang như vậy mà đối với cái chậu à, hoặc là cái lọ lớn hơn cái này mình chỉ làm ví dụ cho mọi người xem thôi mọi người nhớ là phải quấn cái miếng vải như thế này đó tại vì mình để ngang thì nước của nó là nó không hút lên được cái miếng giải thun nha mọi người miếng giải là hút nước được mọi người quấn như thế này nước nó sẽ hút từ đây lên đây giữ ẩm cho cái mầm từ từ nó sẽ phát triển lên mọi người đó còn đối với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người thì chúng ta có một cách như thế này chúng ta dùng những cái miếng giải như thế này quấn kích kính cái gáo lại nó giảm chừa một miếng này xuống dưới để cho nó hút ẩm lên nè mọi người đó đó mọi người biết à, biết cách làm chưa đó rất là dễ mọi người cứ để như thế rồi để nơi có ánh nắng nhẹ mình thấy nước nó giật thì mình cung cấp nước thêm cho nó thì cây nó sẽ phát triển ok thôi vậy là mà linh đã hướng dẫn mọi người hai cách ôm à, một là ôm trong thủy canh là ôm trong nước hai là ôm trong giá thể sâu dừa mọi người quan trọng nhất là mọi người nên đậy cái gáo này nè và cái miếng giải này để cho nó hút nước thì nó mới phát triển được nha mọi người đó tốt nhất thì mọi người à, lấy phôi bên linh về hoặc là cô chú anh chị ở nhà có cho phôi sẵn thì à, à mình lọt ra mình chơi mình đánh bóng như thế này mình sơn trước đi là nó chống nước gáo nha mọi người mình à, sơn bằng nước sơn bu hoặc là à, bu pha sẵn hoặc là bu mà mình mua lít về mình pha dưới xăng đó mọi người thường thì lên xài PU pha sẵn mọi người ra tiệm sơn á nó PU pha sẵn mọi người có thể sơn màu hoặc là không màu thì mọi người thích à, cái nào à, ngoài đó có bán hết nha mọi người rồi vậy là clip của mình à, hướng dẫn mọi người đến đây cũng à, tạm dừng mọi người thì linh cũng mới ra một cái clip để hướng dẫn cô chú anh chị mình mua phôi bên linh cách ôm trong nước cũng như ôm trong giá thể như thế nào thì hôm nay thì linh lại làm thêm một cái clip nữa thì à, đến khi mọi người ôm được cái cây như thế này thì mình nên xử lý như thế nào là tốt nhất thì ngay sau đây thì à, mình sẽ quay cặn lại và hướng dẫn mọi người chi tiết à, xử lý như thế nào à, khi cây dừa lên như thế nào nha mọi người rồi mọi người cùng theo dõi nha rồi đây mọi người khi cây dừa chúng ta đã lên như thế này à, nó vừa lú một lá hoặc là nó vừa lú chút xíu thôi cây này thì mình hơi cao mình lấy cái mẫu hơi cao nó vừa lú chút xíu nhiêu đây cũng được mọi người đó thì mình bắt đầu xử lý nha mọi người mọi người có thể dùng à, lưỡi lam uh, hoặc là dao mổ bên y tế đây là mình đang dùng cái dao mổ bên y tế mọi người mọi người có thể ra tiệm thuốc tây mua thì à, à, có rất là nhiều nha à, giá thành thì không cao đâu một à, lưỡi có mấy ngàn thôi mọi người cắt trước tiên là mọi người à, cắt như thế này để mình lấy nét cho mọi người xem đây những cái bẻ dưới này thì mọi người cắt bỏ đi mọi người dùng dao cắt nhẹ nhàng đừng cho phạm bơ vô bên trong nhiều nha đó những cái à, bẹ này nó ôm cái mọng lúc còn nhỏ nè mọi người bây giờ nó đã khô rồi nè mình xử lý nó dọn à, vệ sinh cho nó rồi đối với cái này thì mọi người cắt luôn có thể cây dừa à, có thể có những cây dừa là những cái bẻ ôm này nó rất là nhiều nhưng mà mọi người mấy cái bẻ dưới này là mọi người cắt hết đó mọi người thấy không? đó mọi người cắt đừng sát quá nha cái nào khô thì mình cắt sát cái tươi thì mình cắt chừa một ít như thế này để nó không ảnh hưởng tới cái mọng non bên trong nếu à, cây dừa có 4 năm cái bẹ ôm như thế này thì mọi người cắt hết chỉ chừa hai bẹ trên đầu này thôi nha tất cả là chiều chừa hai bẹ trên đầu hết đó trên đây là mọi người xử lý như thế nào thì đây đó mọi người gọc ra cho lên đây mọi người xé ra mọi người à, xé nhẹ tay thôi vừa tới thôi nha mọi người đừng có xé à, vừa tới cái mí mình vừa cắt đây nè xé quá thì nó vô trong non thì nó sẽ không bảo vệ được cái đọt non bên trong nha đó mọi người cứ gọc ra đó mọi người cứ gọc ra để đây gọc ra như thế này đó gọc nhỏ ra gọc nhỏ nhỏ ra tước nhẹ xuống trượt nhẹ xuống như thế này rồi dạ. mọi người cứ để im đây khi nào khô mình mới cắt tiếp nữa nha mọi người chứ mọi người cắt luôn là cây sẽ mất sức nha rồi cái này mình cũng gọc như thế tác dụng của gọc này là mọi người để làm gì để cho cây nó phát triển bung ra nó không nó không ôm nó cao tại vì cái này ôm thì nó sẽ lên cao hoài là cây dừa rất là cao không còn gọi là mini không còn gọi là bonsai nữa nha nó không đẹp tác dụng các cái này để làm gì đó là để cho cây dừa nó đến cái tầm này cái tầm nhỏ nhỏ là nó bung ra nó rất là đẹp nó không lên cao đây mọi người cứ cắt nhỏ ra nhỏ ra đó nhưng mà cái à, cái bao à, sát trong đọt non này là mọi người xé dừa thôi đừng xé sâu quá nha sâu quá nó cũng không tốt cho cái đọt non đâu rồi mọi người cứ để im đây đó mọi người cứ để im đây đây lấy nét cho người xem đó như thế là chúng ta đã xử lý một giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ hai thì linh sẽ ra từng giai đoạn clip từng giai đoạn từng giai đoạn để chỉ mọi người à, linh sẽ tạo một cái danh sách phát ở trên kênh youtube của linh là cách trồng dừa bonsai từ a đến z mọi người cứ vô danh sách phát đó là mình sẽ để từng tập từng tập à, từ a đến z từ lúc ôm đến thành phẩm xử lý như thế nào thì mọi người cứ theo dõi là mọi người sẽ làm ra được một cây bonsai đẹp tự làm ở nhà chơi rất là tuyệt vời mọi người cứ để khô để thế này đến khô đó. đến giai đoạn khác thì mình sẽ làm một cái clip khác nữa rồi một điều lưu ý với mọi người là mọi người để như thế này vừa cắt ra xong là mọi người không nên tưới nước vào đây nhé mình để khoảng 2 ngày mình hạ tưới nước tại vì tưới nước nó lọt vô trong đây là nó sẽ dễ bị bị bị uh, úng đọt lắm nha mọi người nếu có mưa thì mọi người đem vô nhà đừng nên để ngoài mưa nha để ngoài mưa là cây chết không cứu được đâu mọi người một điều lưu ý rất là quan trọng cho tất cả cô chú anh chị ở chợ à, ở khu đô thị mua phôi bên linh về là không nên tứ nước không tên nha mọi người nếu mọi người không có nước uh, giếng và nước cây thì mọi người dùng nước không tên nhưng mà mọi người phải bỏ vô cái uh, cái xô hoặc là cái phi gì đấy để cho 3 4 ngày để chắc tẩy clo trong nước tan đi mất nha bay bắt bốc hơi nha rồi mới tưới nha chứ còn để mà à, chắc clo trong nước còn thì mọi người tưới vô bảo đảm với mọi người cây sẽ chết đây xử lý rất là mau mọi người mọi người chỉ cần bỏ ờ, công ra khoảng ở chừng 5 phút là trên nè không tới 5 phút nữa mọi người mọi người cứ cắt nhỏ cắt nhỏ cắt nhỏ một điều lưu ý là mọi người nên nhớ là những cái bẹ dưới này có cái có khi cái mọng nó rất là nhiều bẹ ha. mọi người cứ cắt bỏ cắt bỏ cắt bỏ giống như lên chừa lại một ít như thế này chỉ chừa hai bẹ trên đầu để mình tước ra nha mọi người rồi vậy là clip của linh uh, hướng dẫn với mọi người cách uh, uh, cắt bẹ uh, gọi là cắt áo ôm mọi người uh, cho cây lần đầu tiên khi cây mới nhú mầm lên như thế này thì à, kỹ thuật thì chỉ có vậy thôi mọi người mọi người cứ cẩn thận mà cắt đừng có cho nó à, cây dao nó nó vô cái đọt non để vô đọt non sau này cây mọc lên sẽ có thẹo rất là xấu nha mọi người thì à, linh cũng đã à, làm à, một cái số clip để hướng dẫn cho cô chú anh chị mình à, cách ôm cũng như cách xử lý cây dừa mới lên một hai lá mầm như thế nào đã phát hành hai clip rồi thì hôm nay à, linh lại làm thêm một clip nữa là cây dừa khi chúng ta cắt à, khi nó lên nhú hai lá mầm à, tét bẹ ra rồi à, đến thời điểm mà chúng ta cần xử lý nữa thì hôm nay là cái clip thứ ba là tập thứ ba đó à, để hướng dẫn cô chú anh chị mình làm à, những ra những cây bonsai đẹp nha ở đây mọi người đây là cái cây dừa lần trước chúng ta đã cắt bẹ cho nó nè thì bây giờ nó đang chuẩn bị khô rồi thì chúng ta tiến hành cái bước tiếp theo ha thì cô chú anh chị nào chưa xem tập 1 và tập 2 Linh đã phát hành thì à, cô chú anh chị vào kênh à, tìm đến danh sách phát tự làm bonsai dừa tại nhà Linh có để đầy đủ những tập à, à, 1 tập 2 và sau này có những tập tiếp theo thì Linh cũng để trong đó ha cô chú anh chị cứ vào tìm xem để à, tham khảo cũng như là à, làm theo Linh để có những cây à, bonsai đẹp ha rồi đây mọi người à, cây dừa của chúng ta hồi bữa là tập trước mình đã cắt cái uh, bao nè cái ôm cho nó nè thì bây giờ nó bắt đầu là khô dần rồi nè mọi người thì mình có thể tiến hành uh, cái bước tiếp theo được rồi ha là mình tiến hành sẽ cắt bỏ những cái uh, cọng khô mà trong bẹ chúng ta đã tách trong tập trước ha đó mọi người uh, cùng theo dõi uh, linh cắt như thế nào đó rồi mọi người uh, cứ uh, làm theo thì uh, sẽ có một cây bonsai đẹp thôi ha thì à, khi đã cây như thế này thì chúng ta phải à, tiến hành cắt nó đi nè cắt những cái bẹ khô này đi ha đó nhưng mà mọi người nên nhớ là khô đến đâu mình cắt đến đó nó nhưng mà cái này thì nó chưa khô lắm thì à, chúng ta vẫn cắt được chúng ta cắt chừa lên như thế này tốt nhất thì mọi người để cho nó khô luôn ha cắt ha nhưng mà tại vì cái cây này nó phát triển hơi cao nè mọi người tùy giai đoạn nha tùy thời điểm à, mọi người muốn cây dừa cao như thế nào thấy nó cao như thế này là tới nửa tông nó cao khoảng nhiêu đây mọi người còn mọi người muốn tông cao hơn nữa thì để cho nó cao hơn nữa thì uh, linh thì cây này là cây siêu mini gáo siêu mini cho nên là đến đây linh đã cắt rồi ha, à, vậy là mọi người hiểu ha nó cũng đơn giản thôi đó còn cô chú anh chị nào xem mà chưa hiểu lắm thì có thể liên hệ với linh qua cái số điện thoại hoặc là zalo của linh để bên dưới màn hình nha đó chúng ta cắt như thế này chúng ta cắt chừa lại một ít nha đó đừng nên cắt sát nha còn nó đã khô rồi đó nó đã khô rồi thì quý vị à, cô chú anh chị mình cắt à, đến cái mức khô đến đâu cắt đến đó nha đó đối với trên đây thì chúng ta cũng cắt như vậy chừa lại một ít luôn đó tại vì với cái cây này thì linh không muốn cho nó lên cao nữa mọi người nó chỉ này thôi tại vì cái gáo simini nó có chút xíu gì à đó, là nó nhỏ xíu bằng những cái phôi mà linh đã cung cấp cho cô chú anh chị à, mình à, trong thời gian qua đó à, siêu siêu mini đó và mấy cái phôi to mini thì tông mình chơi cao hơn cái phôi này thì tông nó thấp mọi người cho nên mình cắt sớm hơn đó để nó không phát triển cao lên nữa nha để chúng ta kìm hãm nó khoảng nhiêu đây thôi rồi tiếp theo nữa là chúng ta nên làm gì ạ à, đây là một cái à, bước rất là quan trọng à, Linh xin nhắc lại là một cái bước rất là quan trọng nha mọi người để à, chúng ta quyết định là cái cây nó lùng lực và có cái dáng bung xè cái lá bung xè cho nó đẹp ha thì cái cây nó đang ôm nó ôm cái đọt non bên trong như thế này thì nó sẽ lên cao ha mọi người thì mình có một cái cách xử lý đó mọi người à, cùng theo dõi nha cái bước rất quan trọng nha mọi người thì cây nó lên cũng cần à, nửa găng tay của Linh rồi đó rồi bây giờ là mọi người cùng theo dõi à, tiếp sau đây chúng ta sẽ cắt cái bẹ của nó như thế nào nha rồi cái điều quan trọng nhất đây mọi người sẽ cắt cái này ra cắt cái áo ôm này ra đó mọi người đón cắt được như thế nào chưa thì đây chúng ta cắt ra nhẹ nhàng nhẹ nhàng đừng để cho nó phạm vô cái lá non ở trong nha đó chúng ta cắt nhẹ nhàng rồi đó đến đây là dừng nha mọi người đến phân nửa cây phân nửa cái lóng chúng ta cứ nhắm phân nửa lóng sau này mọi người cắt bẹ thì mọi người cũng dùng cái cách này luôn thì bất cứ cái bẹ nào mọi người cắt nửa lóng sau này mình sẽ có cái clip mà hướng dẫn chi tiết hơn à, bước bây giờ thì mọi người cứ xem cái cái hướng cái cái bước này trước nha đó chúng ta cắt xuống phân nửa nè đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng quý vị cắt chưa quen tay thì cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nha đó nửa cắt xuống phân nửa thôi chúng ta lấy ra ha chúng ta lấy ra đây rồi chúng ta nhẹ nhàng lặn cái này ra nhẹ nhàng nhớ kìm cái này nha mọi người không kìm là nó sẽ gãy nha nó cũng rất là non nha nhẹ nhàng ra đó rồi ở trong đây nè nó còn cái ờ, cái bè nè đó mọi người nhẹ nhàng gọc nhẹ nhàng ra ha đó gọc xuống phân nửa nha mọi người đừng nên gọc ờ, túi dưới luôn nha rồi lý do cắt cái này là rất là quan trọng nha mọi người thì đó mình cắt chiều phân nửa à, để cái cái cái từ phân nửa này à, nó ôm nó sẽ mọc lên nó mọc lên á tới, tới cái nách lá bên trong nó bằng đây mình mới cắt nữa thì sau này mọi người sẽ cắt y gan như vậy cứ đến mỗi một nách lá là mọi người chừa chiều phân nửa chiều phân nửa vậy cho cái đọt bên trong nó mọc ngang cái nách lá thì mọi người cắt thì lá nó sẽ bung ra rất là đẹp rất là à, đều nha mọi người đó thì à, cái cách là làm là cái hướng dẫn cái kỹ thuật là như vậy thì à, đây nè cho mọi người xem cái cây này đó cây này nè mọi người thấy lá nó ra đều không đây đó lá nó ra rất là đều là cái đó là cái kỹ thuật cắt à, tới nách lá mới cắt nha mọi người thì sau này cái clip ra kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp mọi người làm từ từ sẽ quen à thì à, bước đầu đây thì mọi người làm theo à, cái cách hướng dẫn của linh như thế này nãy giờ ha đó rồi sau này mấy cái lá này mình cũng bỏ đi rồi à mọi người mấy cái lá đầu mình, mình bỏ đi hết ha đến khi mà cái lá nó săn như thế này nè mình lấy nè nó mới đẹp nè mọi người thấy không nó săn đều nè mọi người thấy không nó nó đều với nhau hết nè mọi người nhìn thấy cái cây này không ạ đó nó đều đều đều lá hết ha đó cây này là sắp thành phẩm đó mọi người khoảng 6 à, lá là, là, là linh đã lên chậu rồi cái này là si mini gáo rất là bé luôn còn đây đây đó mọi người thấy không lá nó đều với nhau nè là do mình canh à, đúng thời điểm để mình cắt nha mọi người đúng thời điểm để mình cắt à, cái nách lá nó, nó sẽ bằng bằng với nhau thì nó sẽ trên lệch một chút xíu thôi nhìn nó rất đẹp còn mọi người để nắp lá quá cao thì nó sẽ lâu ngày nó phát triển lên một chút nữa đó thì nó sẽ cao lên thì nó không còn đẹp nữa nha như cây này mọi người thấy không rất là đều đó bây giờ linh chỉ cần để cái nách lá trong đây nó lên bằng cái nách lá này nữa là linh sẽ cắt tiếp tục và cắt cái bẹ này ra và cái bẹ bên trong thì chừa phân nửa giống như bên đây đó linh sẽ có cái cái lý hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách tiếp theo cắt uh, uh, kỹ thuật cắt uh, ờ, bẹ cho uh, cây đã lên hai uh, lá ba lá bốn lá đó còn bây giờ thì linh uh, hướng dẫn cô à, chú anh chị mình là cái cách à, cắt à, xuống bẹ những cái bẹ đã khô sau khi chúng ta đã cắt cái bước đầu là một hai lá mầm tách bẹ ra đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm như vậy cũng không mất thời gian mọi người đâu ha cũng mà bỏ khoảng tầm 5 phút thôi mình hướng dẫn mình nói thì nó hơi lâu rồi quý vị cắt xong cứ để như vậy để khi đến nào mà cái cái cái nách lá ở trong bên trong này nè cái nách lá này nè mọi người thấy không bên trong này nó lên tới trên đây đó, mọi người bắt đầu xử lý tiếp thì là đến đó thì mình sẽ có một cái clip hướng dẫn chi tiết cho mọi người nữa nha đó không là còn một cái kỹ thuật à, nhiều cái kỹ thuật cắt lắm mọi người à, cứ à, theo dõi cô chú anh chị nào thích làm bonsai hoặc là cô chú anh chị mà đang ủng hộ phôi bên linh mà văn văn chưa biết các cách làm như thế nào để ra cây bonsai đẹp thì cứ theo dõi những clip của linh hoặc là nhấn cái nút đăng ký kênh của linh ạ linh đăng ký cái ờ, linh ờ, đăng cái ờ, video mới là mọi người sẽ nhận được và xem nha đó cái thực thì chỉ đơn giản vậy thôi mọi người cũng rất là mau thôi mọi người mà trồng ít cây á, thì bỏ ra một tí thời gian khoảng tầm 5 phút đổ lại thôi mọi người là chúng ta đã xử lý xong cây dừa rồi rồi mọi người cứ để như vậy một cái điều lưu ý à, à, lúc nào mà trong clip à, linh làm clip thì cũng cũng nói với quý vị à, à, cô chú anh chị thì à, à, chúng ta tưới nước à, dùng nước giếng hoặc là nước mưa đó còn nước không tên thì mọi người phải bỏ vô à, à, xô là chậu gì đó à, 5 10 ngày 3 4 ngày gì đó cho nó bay hết cái chất lo nước tẩy trong nước đó mọi người thì mọi người hãy tưới cho cây dừa nha đó mọi người tìm, nếu mọi người mà tưới trực tiếp là cây dễ chết nhưng mà cái cây chúng ta đang cắt như thế này bất cứ cái cây nào chúng ta vừa cắt xong thì chúng ta nên tránh nước nha để tầm một ngày hai ngày gì đó cho nó chắc ăn nha rồi à, nếu chúng ta tưới nước á cắt liền mà cắt xong rồi tưới nước liền thì mọi người tưới dưới gốc thôi đừng nên tưới cho ướt trên đây và tránh mưa nha tránh mưa nha mọi người tránh mưa còn à, chúng ta đã để hai ba ngày rồi thì thoải mái nha mọi người còn mới vừa cắt xong mà tưới nước thì cây nó dễ bị úng và chết lắm nha thì à, tiếp theo cái series mình à, hướng dẫn à, tự làm bonsai tại nhà thì mình đã ra ba tập rồi à, cách ôm nè rồi cách uh, tách bẹ lúc mà cây uh, mới vừa lên mầm lú một hai lá mầm nè và cách cắt uh, lá mầm à, cách uh, cắt lá mầm đầu tiên cho cây thì uh, tập mình đã phát hành rồi thì uh, cô chú anh chị mà uh, chưa xem những cái tập đó thì có thể uh, lên kênh của Linh vô cái danh sách phát là tự làm bonsai dừa tại nhà thì uh, Linh có để đầy đủ trong đó ha cũng như những cái tập sau này nữa thì uh, Linh sẽ để vô danh sách phát đó hết ha thì hôm nay thì à, Linh sẽ tiếp tục à, tập 4 hướng dẫn mọi người cách cắt cho cái à, cái à, lúc mà tập 3 thì chúng ta đã cắt à, mầm cho cái cây à, lên một hai lá mầm vừa lũ ha thì cái tập này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người xử lý à, cái cây lên một hai lá mầm à, sau khi cắt nó lên được bao nhiêu nó lên được bao cao thì chúng ta sẽ à, cắt nó ra ha rồi để mình à, quay cận lại để à, cho mọi người theo dõi chi tiết hơn ha rồi đây mọi người thì à, tập 3 thì à, mình đã cắt cái mầm hai lá mầm đầu tiên cho nó ha là cắt lần đầu tiên để cho nó bung ra ha mọi người thì mình không có cái cây mẫu hôm bữa cây mẫu hôm bữa thì mình đã cắt rồi đó cây này thì nó mình đã cắt hết một lần rồi mọi người nhưng mà nó giống như cái cây kia ha mọi người đừng chú ý đến cái bẹ này ha cái bẹ này là mình nó bị hư á mình cắt bỏ còn ờ, nếu mình cắt bỏ cái bẹ này rồi thì nó y gan như là à, cái à, cây hôm bữa ha đó là cây hôm bữa chúng ta có nhiều đây nè mọi người nhớ không đó cây hôm bữa thì à, tập 3 thì à, linh đã cắt cho mọi người xem đó thì nó có bao nhiêu đây thì à, chúng ta đã cắt ra đó hôm trước thì mình cắt xuống một ít nè mọi người đó cắt xuống một ít thì bây giờ ở trong nó đã mọc lên này nè đó hôm trước thì mình cắt hơi nhiều hơn chút mọi người khoảng à, tầm ngang đây ha tại vì cái cây mẫu đó thì à, mình đã cắt rồi đó bây giờ mình hướng dẫn mọi người là cái cây này cũng tương tương tự ha thì chúng ta xuống lá cắt cái này thì mình xuống lá nhiều rồi mọi người nhưng mà mọi người đừng chú ý những cái lá dưới đây mình đã xuống rồi ha thì cái cây này là giống nhất với cái cây hôm bữa mình cắt tập 3 mọi người đó thì à, chúng ta có hai lá như thế này thì bây giờ chúng ta cắt xuống hơn nữa thì hôm bữa là cắt xuống xuống hơn nữa là cắt xuống tới đây này. đó cắt xuống tới đây ha là mình để thời gian là nó sẽ mọc lên cái đọt ở trong cái đọt ở trong nó sẽ mọc lên mọi người đây đó nó như hôm bữa là mình cắt như vậy nè đó mọi người thấy không bây giờ cái đọt ở trong nó đã mọc lên tiếp theo mình xử lý như, như thế nào thì mình à, cắt như thế này nếu mà cái cái um, cái à, cái cái, à, cái nách lá nè nó nó lên bằng với cái này nách lá này với nách lá này nó lên bằng thì mọi người sẽ cắt ra ha còn bây giờ mọi người cắt sớm để cho nó có cái bộ lá nó đồng nè mọi người thấy không nếu mọi người để uh, như vậy như vậy nè chưa cắt ra thì nó sẽ lên nữa thì cái lá này nó sẽ dài hơn nữa mọi người ha đó cho nên là chúng ta phải canh chúng ta cắt ra để cho cái lá nè cái lá nó ngay đây nè mọi người thấy không đó là tới đây mình cắt được rồi mọi người còn tùy cây dừa nha có cây dừa thì nó mọc lên tới trên đây cái lá nó mới bằng cái lá ngoài này mọi người đo canh làm sao để cái lá này và cái lá này nó tương đương giống nhau nè mọi người có thể thấy này, đó bây giờ là đo tới đây đúng không bây giờ từ nách lá nó lên nó hai cái lá này nó bằng nhau đó mọi người nó tương đương với nhau đó cho nên chúng ta phải cắt ra để cho nó bung ra ha Đó. chúng ta cắt chừa lại một ít mọi người chừa lại một ít để làm gì nó sẽ ôm cái bẻ này nó sẽ ôm cái đọt trong nó sẽ lên cái tàu này nè cái tàu này nó sẽ mọc dài ra nè đó còn cái lá chúng ta thì không mọc dài nữa ha còn tùy cây mọi người có cây thì à, như mình nói đó là nó mọc lên tới trên đây mà cái lá nó vẫn ngắn nha mọi người xem cây à, tùy cây mà để để xử lý nó ha để sau này mình à, sẽ có cái clip mà so sánh giữa hai cây mình kiếm hai cây mẫu để quay cho mọi người xem đó bây giờ là mọi người cắt ra như thế này ha đó mọi người có thể để nguyên như vậy cũng được hoặc là có thể cắt cho nó gọn lên đó rồi chúng ta cắt để phân nửa như vậy chúng ta để cho cái nách lá này nó lên tới trên cái đụng cái nách lá này thì chúng ta mới cắt hết luôn đó. mình sẽ có cái à, tập tiếp theo là cắt à, cái nách lá tiếp theo nữa mọi người Đó. mình sẽ cắt xuống đây hết luôn sát xuống luôn là cái tác dụng là khi cái nách lá này lên tới cái nách lá này thì chúng ta cắt sát luôn thì nó không phát triển lên cao nữa mọi người nó sẽ bằng tầm tầm tầm tầm cái lá này tầm tầm như lá nào mình cũng canh như vậy thì sau này cái cây nó sẽ đều đẹp lá nó đẹp ha mọi người còn chúng ta để quá cao cắt thì cái lá nó sẽ không đẹp ha đó bây giờ trước mắt là mình à, xử lý cái cây này như vậy đó bẻ nhẹ ra mọi người nhớ là mọi người à, giữ cái à, cổ nó nha đây nè giữ cái tay cổ nó nè đó đó rồi chúng ta sẽ đợi cho cái nắp này lên tới cái lá này thì chúng ta sẽ cắt ha còn đối với mọi người mà cái cây mà chúng ta thấy xuống lá như cái cây này nè đó, này là mình hướng dẫn thêm luôn ha thì chúng ta nên cắt sát đi ha đó cắt cho nó sát đi luôn mọi người cẩn thận nha, để nó dính thẹo à, nó đứt ở trong là sau này có thẹo rất là xấu ha linh thì cắt quen tay rồi mọi người à, chưa quen tay thì chỉ mọi người một cách cắt là mọi người bung ra như thế này nè đó dùng kéo nhẹ ra nhẹ ra ha nhẹ ra rồi cắt vậy là nó sẽ không phạm vô cái à, bẹ ở trong mọi người đó còn mọi người đã cắt à, quen tay rồi thì không sao cứ cắt như vậy như thế này Đó. chúng ta chỉ sợ thẹo ngay ngay ngay chỗ à, cái cuốn lá này thôi mọi người còn những bên đây là sau này chúng ta cắt bỏ hết nè cái giặt này sau này chúng ta cắt xuống ta chỉ lấy cái bè này thôi nè đó rất là đơn giản thôi mọi người thì mọi người cứ à, canh canh thấy nó à, cái lá nó đều đều mọi người nhắm ha ví dụ như cái này nó bít ở trong nè mọi người nhắm nhắm cái lá nó cuốn nó tới đâu cắt ra thử nếu mà cái cuốn của nó mọi người thấy cái tàu lá nè đó từ cái cái mũi dao ha lên trên thì nó bằng bao nhiêu đây mình sẽ đo ra cái lá làm chuẩn lá làm chuẩn nè đó tới cái cuốn nó đây luôn mà nó hơi thấp hơn chút nè đó cái này mình cắt hơi trễ đó nó cũng tương đương cũng được mọi người đừng để cho nó dài quá thôi đó, như thế thì cái lá này sau này nó sẽ không dài nữa ha rồi thêm một à, bước tiếp theo nữa thì chúng ta cắt ra thì chúng ta phải cắt ở trong này nữa nè đó từ nách lá cắt xuống một ít mọi người đó để cho tác dụng là để cho cái đọt bên trong này đó nó không ra dài nhiều nữa mọi người nó chỉ ra tầm này tầm này thôi rồi bên đây mọi người lặn nhẹ cái tay vào trong lật lại lật lại cắt nó cắt nhẹ nhàng nha mọi người nó còn rất là non ha cho nên là cắt mạnh quá thì nó phạm vô đọt non bên trong ha rồi mọi người cũng dùng cái cách này giữ nhẹ cái tay nhẹ ra nhẹ nhàng thôi nhẹ, nhẹ nhàng thôi mọi người đó rồi cái bẹ này thì mọi người để uh, giữ nguyên đó ha, cho nó bảo vệ đọt non bên trong rồi sau này nó sẽ lên tới đây nó sẽ bung ra nữa mình sẽ cắt y như vậy nữa đó, nách này lên tới đây thì uh, chúng ta cắt cắt hết cắt lấy cái này ra cho cái bẹ này bung ra đó còn cái bẹ bên trong thì chúng ta sẽ cắt xuống phần nửa tiếp giống như cái bẹ này đó mọi người hiểu chưa rất là đơn giản đó mọi người thì à, mọi người ra à, trồng thì à, ra chăm đó à, thấy nó cao cao mà à, cái nách lá sắp tới thì mọi người cắt có khi bằng công việc thì à, để nó hơi cao chút xíu cũng được mà mọi người đừng nên để cao quá là nó không đẹp ha mình cắt như thế này để cho nó lá nó đều đều với nhau nó mới đẹp ha rồi kỹ thuật là chỉ có bao nhiêu đó thôi thì à, mọi người thấy à, cái cây nó lên à, tới lúc cần cắt thì mọi người cắt thôi thì đó thì à, tầm bỏ ra thì tại mình hướng dẫn mọi người mình nói hơi lâu thôi chứ mình bỏ ra có chừng một phút là cắt xong cái cây vậy mọi người đó, đó mọi người thấy không rồi clip của linh cũng ờ, tới đây thì cũng ờ, xin tạm dừng mọi người à, cô chú anh chị nào có yêu thích cây dừa bonsai mà muốn trồng đó muốn trồng thì cứ liên hệ với linh linh có cung cấp phôi ha với những cây mà sắp thành phẩm và những cây thành phẩm sỉ và lẻ cho cô chú anh chị mua về kinh doanh mua về bán lại mua về làm để bán lại ha những cây sắp thành phẩm mọi người là giống giống như thế còn chưa vô chậu còn những cây mà đã thành phẩm ok vô chậu cũng có hàng cho mọi người luôn tất cả đều à, ship code toàn quốc cho mọi người hết ha thì à, Linh à, đã quay cái series à, hướng dẫn trồng bonsai tại nhà bonsai dừa tại nhà ha mọi người thì à, cái tập à, mình phát hành được 4 tập rồi đó cái tập này là cái tập thứ năm mà mình quay liên tiếp luôn ha mọi người đó để mình à, đối xứng hai cây cách cắt như thế nào cho mọi người dễ biết ha thì đây thì à, chúng ta à, giữ lại à, phân nửa để cho nó mọc lên rồi đến khi mà cái cây như thế nào để chúng ta cắt nữa thì ở đây có hai cây so sánh cho mọi người ha đó rồi bây giờ là linh sẽ bắt đầu quay cặn lại chỉ chi tiết à, à, cho mọi người dễ hiểu hơn ha thì cái tập 4 thì à, chúng ta đã xử lý cái cây như thế này thì chúng ta cắt xuống nè chừa lại à, một ít như thế này để cho nó mọc lên rồi đến giai đoạn nào nữa thì à, chúng ta xử lý tiếp nữa ha mọi người thì à, linh quay uh, liên tục uh, hai clip luôn Đó. nhưng mà linh sẽ chia ra từng tập ha thì cái cây này chúng ta hồi nãy mới cắt xong là tập 4 nè đó mọi người nhìn kỹ lên một lần nữa ha thì chúng ta cắt uh, phân nửa thì chừa lại phân nửa và cắt bè nhỏ trong ha bè non trong ha đây ừ. rồi đến khi cây đã phát triển như thế này đây đây là cái cái uh, chúng ta cắt chừa lên một ít nè mọi người nè chừa lên một ít nè đây ha đó rồi sau cái đọt này nó sẽ mọc dài lên nè nè nó mọc dài lên mọi người thấy không đó nó sắp tới cái bẹ chuẩn cái này là cái lá làm chuẩn đó mọi người nó sắp tới cái bẹ làm chuẩn rồi nè là chúng ta cắt được rồi đối với cây này thì lá dài ha. lá dài cho nên chúng ta cắt sớm chút còn lá ngắn như cái cây này thì chúng ta đợi tới cái nách này cắt hoặc là thấp hơn cũng được mọi người thì chúng ta cắt xong là nó vẫn còn phát triển lên một một phân hoặc là hai phân nữa nha mọi người cho nên là chúng ta nhắm nhắm vừa vừa thấy cái lá nó vừa vừa đồng đồng đều với cái này thì chúng ta cắt ha cái lá này thì không được đều nè đó tại cái lá này dài cái này mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi chứ sau này mình cũng bỏ mấy cái lá này mình xuống lá để mình lấy cái gốc nữa mọi người cái này mình cũng xuống được hai lá ba lá nè đó nhưng mà cái cách kỹ thuật là như vậy thì cái lá khi mà chúng ta lên đây lên cắt uh, chừa phân nữa thì nó chừa một ít thế này thì nó sẽ phát triển cái cái, cái cọng này cái bẹo nó sẽ phát triển lên nè mọi người thấy bên đây cái bẹo của nó nè đó nó sẽ phát triển cao lên gì nó còn cái chỗ này là cái chỗ hồi trước chúng ta cắt nè mọi người thấy không đó nè cái chỗ này cắt nè mọi người nè đó đối với cây này thì chúng ta đã à, phát triển được vậy thì chúng ta tiến hành cắt tiếp ha cái cây này là cái cây à, ờ, à, ờ, dừa tam quan dừa dứa tam quan màu vàng rất là đẹp mọi người đằng kia mình có hai cây to đó mọi người thấy không nó thì chúng ta sẽ nó lên như vậy thì chúng ta cắt này tiến hành cắt tiếp tục giai đoạn tiếp tục ha cái này mình à, tạm gọi là giai đoạn à, ừ, cắt cho bẻ bung xè lần 2 ha rồi tới lần 3 lần 4 lần 5 thì mình từ từ mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp ha đó mọi người cắt sát xuống luôn rồi đó cẩn thận nha mọi người cắt nhẹ nhàng để nó phạm vô cái bẹ bên trong là sau này có thẹo xấu lắm ha đó rồi mọi người nhẹ nhàng bung ra ha đây mọi người à, chú ý kỹ nha bung ra rồi chúng ta nhẹ nhàng cắt nè đó nhẹ nhàng cắt lấy cái bẹ này ra luôn lấy cái áo ôm này cái này gọi là cái áo ôm của nó mọi người đó nhẹ nhàng cắt đừng để phạm vô bên trong nha bên trong còn rất là non đó à, mọi người cắt chưa lại một ít chưa lại một ít như vậy nha mọi người đừng cắt sát quá nha sát quá thì cây mất sức có thể chết nha. rồi đến khi nó khô khô thì chúng ta sẽ dọn vệ sinh cho nó sao nữa ha đó rồi chúng ta cắt xuống như vậy dùng tay giữ cuốn cuốn lá để nhẹ ra rồi chúng ta sẽ gập nhẹ lại nữa gập lại cho cái bè nó bằng cân đối đẹp mọi người đó, sát nhau ha gập nhẹ lại nhẹ nhàng à, gập cho nó sát vô đó, bẻ nó sẽ đẹp luôn mọi người thấy không đây nè tạm thời để cái này qua đây ha rồi tác dụng để cắt cái bẻ này là bây giờ mình tạm gọi là mình gọi là cắt bè cho bung xè lần hai cắt bè bung xè lần hai thì tác dụng chúng ta cắt như thế này nó sẽ không ôm cái mẹ này lên cao nữa mọi người nó không không, không vượt lên cao vượt quá thì nó cao hơn cái lá này đó mọi người hiểu chưa thì chúng ta chừa lại một miếng này nó vẫn còn phát triển đó người tại còn một miếng này nó phát triển lên một ít nữa nó đối với cây này thì à, cái lá dài quá mình cắt sớm thì mọi người cứ coi à, ha nếu à, đối với cây dừa lá nhỏ lá đã săn như thế này thì à, mọi người để gần tới nách mọi người cắt ha mọi người nó còn phát triển thêm chút xíu nữa mình cắt chừa nhiêu đây nè còn đối với cây này lá dài thì à, cắt hơi sớm chút đó để cho cái lá nó đồng đều với nhau rồi chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cái này ra nữa nè đó, dẫn như cái à, bước cắt lá bông xè lần một mọi người thì chúng ta cắt nhẹ nhàng đó chừa lại một ít tiếp ha nhẹ nhàng mọi người đừng cho phạm vô đọt non bên trong bên đây cũng vậy ha Đó. mỗi ngày thì à, cô chú anh chị nào à, chơi thì à, đi ra dành khoảng vài phút rồi mọi người trồng ít thì vài phút là cắt xong rồi còn mình làm nhiều thì cho nên mình cắt cũng hơi lâu mỗi ngày mình cắt à, rất là nhiều cây mọi người đó nhẹ nhàng cái mình bẻ ra ha đó rồi đó người thấy cái lá nó bung ra đẹp chưa rồi cái này kéo xuống kéo nhẹ nhàng thôi mọi người cái này mình à, có thể để kéo kéo xuống để nguyên vậy ha còn mọi người cũng có thể làm gọn cắt nhẹ nó một chút rồi nó gọn lại ha đó nó vẫn như à, cách cắt bẹ một và cách à, cắt bẹ mà lần một cho bông bonsai lần một thôi mọi người thì tới lần hai này nó cũng giống vậy rồi chúng ta sẽ đợi đó chúng ta sẽ à. đợi cái đọt bên trong cái nách lá này nè cái nách lá à, của của cái đọt bên trong này nó nó lên tới trên đây thì chúng ta sẽ à, cắt tiếp nữa thì cắt cũng giống vậy luôn mọi người thì cắt cái bèn trong nó cũng chừa lại một khúc giống như cái bèn ngoài bên đây còn đối với cây đó là đối với cái cây mà lùng vậy ha mọi người cái lá nó lùng sẵn rồi còn đối với cái cây lá dài như thế này đó thì chúng ta tiếp tục tiếp tục cắt xuống nữa xuống ờ, ít nữa đó mọi người nhắm nhắm cắt làm sao mà thấy được cái cái cái cổ lá cái ờ, cái nách lá bên trong nách lá non bên trong ha để cho nó bung ra nó không được lên cao nữa mọi người nó chỉ phát triển cái bẹ này thôi nó không lên cao nữa ha đây xuống nữa mọi người mọi người đừng lo cứ cắt đây vài bữa là nó sẽ phát triển cao lên nữa mọi người nè cái khúc này cái đoạn này mình chưa bay dai đây chắc vài bữa nó sẽ cao lên nữa đó cắt nhẹ mọi người bẻ ra đó bẻ nhẹ ra ha nhớ giữ cuốn nè giữ cái cuốn không thôi bẻ nó gãy nha đây mọi người thấy không cái nách lá của nó nằm sâu ở dưới lắm cho nên là sau này cái lá nó rất là dài mọi người cắt sát sát xuống đối với cái cây lá dài như vậy còn những cái cây lá nhỏ nhỏ như cây bên đây thì mọi người cắt nói chung là mọi người nhắm làm sao cắt cho nó vừa tới chỗ cái nách lá non bên trong để cho nó bung ra nó chỉ phát triển cái tàu thôi cái lá nó không lên dài nữa mọi người đó cái đó thì à, dễ hiểu rồi ha rồi khi mọi người cắt như vậy để nguyên vậy tại vì bên trong còn non mọi người đừng bẻ ra nữa nha đó rồi mọi người lại à, quan sát hàng ngày ra chăm sóc tưới nước quan sát thì à, à, tới cái đọt này bên trong cái nách của nó cái nách lá này nè lên khoảng tầm này hoặc là tầm này mọi người cứ, cứ uh, can can lấy cái lá nào làm chuẩn thì mình làm theo như vậy hoài ha thì cái lá này linh sẽ cắt bỏ nè đó linh sẽ lấy cái lá này làm chuẩn nè sau này linh sẽ cắt bỏ cái lá này cho nên là cái lá này sẽ làm chuẩn tất cả những bẹ sau này ra thì tới chỗ này cái nách lá non bên trong tới cái bẹ này là bẹ chuẩn mọi người sẽ tiến hành cắt cắt cắt thế hoài thì cái cây nó sẽ đều và đẹp ha à, bị thẹo mọi người mỗi lần làm clip với mọi người là hay hư cây <laughs> tại vì để cái máy quay là phải à, chòm tới để cắt nè nó không được uh, chính xác mấy nó bị thẹo nè nó mọi người thấy không cái thẹo như thế này thì sau này cái lá nó ra nó sẽ có thẹo mọi người đó. mọi người nên cắt cẩn thận ha cây này thì à, dừa dứa tam quan mọi người dứa vàng rất là đẹp ha rồi cái kỹ thuật cắt là vậy thôi mọi người rất là đơn giản rất là dễ thôi đó. ai cũng có thể làm ở nhà được hết chỉ cần à, tỉ mỉ chút xíu là làm được ha đó mọi người thấy hai cây này không thì sau khi chúng ta cắt như vậy thì nó đã lên tới trên thì chúng ta sẽ cắt tiếp tục giai đoạn bung xe lần hai ha đó rồi tới à, nó lên nữa thì mình cắt giai đoạn bung xe lần 3 lần 4 lần 5 lần 6 nó đến 5 6 lá chúng ta dưỡng được 5 6 lá là cây đã thành phẩm rồi mọi người là đã rất đẹp rồi còn có chú anh chị nào thích chơi nhiều lá nữa thì tới à, cắt bung xe lần 6 lần 7 lần 8 đó. có thể nhiều lá hơn ha rồi kỹ thuật là như vậy thôi mọi người thì à, cô chú anh chị nào yêu cái dừa bonsai thì à, ủng hộ Linh à, qua cái à, kênh youtube thì coi đó xem thì đừng quên chia sẻ cái clip những cái clip video của Linh đăng ủng hộ Linh ha cũng như à, nhấn like và subscribe và để lại ý kiến của mọi người bên phần bình luận video ha đó hoặc là mọi người yêu cầu Linh chỉ cách như thế nào đó thì Linh sẽ thực hiện những cái clip chỉ hướng dẫn mọi người biết gì chỉ nấy chỉ tận tình cho mọi người hết ha thì đây mọi người à, linh con cũng có cung cấp mà những cái cây cho cô chú anh chị về à, tự lên chậu rồi à, tự à, chăm sóc à, cho nó ha tại cây sắp thành phẩm cây này là cây sắp thành phẩm mọi người cây này đã thành phẩm chuẩn bị vô chậu mọi người thấy cái gốc không rất là lâu rồi mọi người xuống gốc rất là lâu rồi ha rất là đẹp ha linh chuẩn bị lên chậu nè những cây lên chậu thì à, linh à, ship cho khách hết rồi cho nên là hôm nay không có cái cây để cho mọi người xem thì nó cũng tương tương vậy thôi mình lên chậu rồi mình dọn dây sinh gửi nè mình sơn gáo ha thì linh có cung cấp à, cây sắp thành phẩm là tầm 3 lá và một mầm cũng như là ba bốn lá mọi người về mọi người chăm sóc khoảng vài tháng là nó, nó dưỡng thêm à, năm lá 6 lá là mọi người đã có cây thành phẩm rồi ha rồi lúc đó chúng ta sẽ nâng gửi lên chậu theo ý muốn của mình đó mọi người yêu thích thì à, linh sẽ ship cho mọi người những cái cây như thế này à, Đó. mọi người về chăm sóc rồi à, lên chậu tự lên chậu theo ý muốn của mình ha đó linh ship nguyên cái chậu đen như thế này mọi người cho mọi người ha đó, cái này gáo rất nhỏ rất đẹp nè mọi người có thể à, kết bạn zalo à, trên số hoặc là liên hệ qua số điện thoại à, kết bạn zalo với linh linh để à, bên góc à, phải màn hình nè mọi người à, các bạn với Linh à. rồi Linh sẽ điện à, video phone trực tiếp cho mọi người ha mọi người xem cây muốn lấy gáo nhỏ gáo to thì à, Linh sẽ à, tư vấn à, mọi người thích cây nào thì Linh ship cây đó còn đối với cây thành phẩm như thế này thì à, Linh cũng cung cấp luôn mọi người về chỉ cần lên chậu à, vệ sinh cho cái rễ của nó ha xong xuôi là sơn gáo nè sơn cái gáo thì à, chúng ta sẽ có cây bonsai đẹp mọi người cây này là thành phẩm rất là đẹp nè mọi người thấy không cái này là linh làm hai tầng tức là linh làm một tầng lá nhỏ và một tầng lá to bên trong này nó đang ra cái lá to nữa là nó đồng đẹp này nè mọi người Đó. dưỡng cái, cái lá này lên thì tầm à, một tầng cái lá này lên này như vậy là chúng ta đã thành phẩm rồi đó mọi người thấy không bông xe rất đẹp nè còn linh cũng có công tắc lên chậu sẵn sơn gáo sẵn cho mọi người luôn mọi người nếu mọi người có nhu cầu thì đặt trước lên thì linh sẽ lên rồi à, sẽ gửi cho mọi người đó, cái này rất là đẹp mọi người gửi rất là nhiều ha nè, mọi người xem này, gửi rất là nhiều luôn đó cái gốc của nó thì rất to mọi người ừ. cái này mọi người về mua một cái chậu để vô là rất là đẹp luôn những cái mẫu như thế này rất là nhiều mọi người linh à, chưa có lên chậu kịp dưới à, cũng có khách đặt thì linh mới à, lên chậu còn những cái cây này thì linh để cho nó nhiều lá hơn nữa là để à, chúng ta làm một cái tác phẩm bonsai đẹp hơn nữa mọi người là đỉnh hơn nữa mọi người cái gốc rất là cao nè mọi người thấy không đó thì có đủ cây hết mọi người thì à, cô chú anh chị muốn à, yêu thích cái loại nào thì cứ điện trực tiếp zalo cho linh đó. linh sẽ cho mọi người xem trực tiếp luôn đó. mọi người thích cái nào linh ship cái đó thôi đó. linh ship cốt toàn quốc cho mọi người luôn ha rồi cô chú anh chị nào mà muốn tự tay mình trồng từ nhỏ tới lớn nhìn cây phát triển hàng ngày thì phôi mua phôi linh cũng có cung cấp phôi luôn phôi đánh bóng và chưa đánh bóng đó để mình lấy cái phôi cho mọi người xem ha đây linh có cung cấp cái phôi luôn mọi người đây cái phôi như thế này ha có à, mầm lên khỏe có rễ ha đó, mọi người nếu mà muốn đánh bóng thì linh đánh bóng cho mọi người còn chưa không đánh bóng thì à, cái phôi như thế này về mọi người tự đánh bóng ha đó đây phôi mầm to khỏe ôm chất lượng luôn mọi người đó. Nè, cái cây này à, rất là đẹp nó lên ngay hai con mắt nè đó mọi người chỉ cần để gì ôm thôi nó phát triển lên là sẽ làm theo những bước à, những tập 1, tập 2, tập 3 Linh hướng dẫn hết rồi à, tước bẻ như thế nào làm như thế nào thì mọi người cứ theo dõi kênh youtube của Linh ha thôi clip của Linh xin tạm dừng ở đây mọi người clip khá dài rồi có gì à, cô chú anh chị nào yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua số à, Zalo cũng như số phone của Linh để bên góc bên phải màn hình ha hoặc là trong phần mô tả cũng có nữa mọi người đó thì liên hệ trực tiếp với Linh à, thích cây nào Linh ship cây đó thôi mọi người rồi clip xin tạm dừng mọi người à, chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp mọi người trong những clip bonsai dừa lần sau nữa ha chúc mọi người một ngày làm việc thật là nhiều may mắn cũng như là đạt được à, hiệu quả tốt nhất ha rồi chào tạm biệt mọi người ha